chào cả nhà nha hôm nay à, mình đi à, mua hộp thịt lợn à, cả nhà rồi đi làm món hộp thịt lợn luộc đang lựa hộp thịt mình chim đó các bạn thấy lựa đang lựa hộp thịt đó rồi giờ mua mua thêm chiếc cúc cả nhà ở đây có Ờ, ăn cho nó khác ờ, khác chút đang đợi lấy ờ, trứng về luộc ăn có chân gớt để trứng à con ôi trời trời <laughs> gớt bể trứng là, là không có tiền thường luôn á à, mình ghé đây à, mình mua rau găm nha cả nhà thì à, ở đây cũng có nhiều rau nè rau xanh nè rau cải nè rồi à, rau đắng đi à, mình à, mình mua thêm rau găm để mình ăn học thịt lộn nó mới hợp đó rau găm bên kia kìa rau găm đây à, chợ đầm dơi nha cả nhà khu vực này bán rau bán à, trái cây bán uh, hải sản á rau muống tàu cải cải này chắc cải ngọt quá cải bài xanh nè cải bài dúng nè rồi bông súng hôm nào mình làm cái cái video mình làm cái video để mình à, ăn à, cải à, bể dúng này nha cả nhà à. ở đây lục bình đó. có cá luôn cá à, cá ba sa cá chê nè rồi à, cá hóc cái này à, cá đi hồng à, cái rô cá dạ. dạ, chạy oxy vậy cái này à, cái này cái giò á chị cá giò là xa cá giò cá cha rồi à, cái chạch rồi ếch luôn hôm nào mình làm à, món lẩu ếch đục con mẻ nha nó nấp ở trong này nè đó thì mình mới vừa về tới nhà nè cả nhà ở đây là mình có hộp vịt nè thì có trứng cút nè rau găm chút xíu nữa thì à, mình à, luộc cái à, hộp vịt lộn này nè cả nhà để mình ăn với rau găm với muối tiêu nha thì ở đây mình mua 10 10 trứng vịt lộn đó 10 trứng vịt lộn ha mình làm lộn ăn với muối tiêu đi hôm rồi đó mình có cái video mình làm cái học vịt lộn rồi mình à, làm lẩu hôm nay mình làm học vịt lộn ăn với muối tiêu nha rồi đây là trứng cút nè trứng cút này ăn với muối tiêu cũng rất là ngon luôn rồi à, mình à, rửa cả nhà rửa cho sạch trứng nè rửa cho nó sạch trứng vịt lộn để một hồi mình luộc bữa nay ăn vịt có cánh đi ăn vịt vịt biết bay đi đó 10 hột quất 10 hột này à, cũng no à mà không biết nãy mình mua có lộn không Vậy, dạ. cúc thì à, ăn đỡ ngán hơn cái à, trứng tươi cũng rửa hết luôn các bạn rửa trứng cho nó sạch chút xíu nữa đem luộc đó cả nhà thấy à, mình đang với à, bà xã mình đang à, rửa trứng vịt để chút xíu nữa luộc đó cả nhà rồi mình cùng gia đình mình thưởng thức món vịt lộn ăn với rau găm rồi mình rửa rau luôn ôi rau găm nó, nó xanh mướt hết trơn tốt dễ sợ luôn cái khúc lá này thì mình ngắt ra đây lặt ra rồi mình để cái khúc gốc này chút xíu nữa mình trồng rồi nước à, cũng chuẩn bị xong bắt à, nồi lên để à, luộc hộp vịt này. đó chút xíu nữa nước sôi mình bỏ cái hột vịt vô bỏ trứng cút vô nồi nha rồi đây là cái dĩa rô găm mình để riêng rồi rồi bây giờ trước khi mình dùng món hột lộn này thì mình à, chúc cả nhà được nhiều à, sức khỏe nha và mình tâm sự à, đôi điều về làm youtube đó các bạn thì thời gian vừa qua mình làm kênh mình xây dựng kênh mình cũng đã lâu rồi mình do bận bận biểu công việc á mình không có up video lên thường xuyên thì mình à, từ đây á, là mình sẽ cố gắng rồi mình xây dựng cái kênh mình cho nó à, hoàn thiện hơn để à, chia sẻ đến cả nhà những món ăn dân giả ở miền Tây Cà Mau thì hôm nay tôi chia sẻ đến cả nhà đó là món à, vịt lộn nè rồi trứng cút bên cạnh đó là rau thì để ăn món hộp vịt lộn này đó cả nhà thì mình dùng là rau gâm với muối tiêu nha thì à, trước khi mình dùng thì mình à, mời cả nhà cùng ăn à, hột vịt lộn với mình nha hôm nay là mình thử mình ăn hột vịt lộn là có cánh ha hột vịt lộn có cái con này là rất là bự cả nhà đó đây đây bà xã mình mình một trứng nha rồi đó thì đây rồi mình cũng ăn một trứng rồi giờ mời cả nhà ăn hột vịt lộn với em nha ăn đi lực ăn đi bỏ ra ăn đại đi bỏ đi học thịt lộn này á cả nhà mình đó ăn á, là mình ăn buổi sáng mình ăn buổi sáng thì nó mau tiêu hơn bởi vì á, là à, thịt lộn này á, đạm nó rất là nhiều còn mình ăn buổi buổi chiều tối á, là rất là khó tiêu thì hôm nay á, là buổi sáng nè mình mình à, đi chợ xong rồi đó về mình mua một ít à, hộp thịt với lại à, trứng cút để mời cả nhà cùng xem video mình, mình chia sẻ đến cả nhà đó là món à, vịt lộn nha đây là học vịt lộn ốp mề đó. Wow. mời cả nhà nha wow quá đã quá ngon luôn ăn à, hột vịt lộn này à, lúc còn nóng thì à, rất là ngon nước nó ngọt lắm á cả nhà hôm nào mình làm cái cái video mình học vịt lộn này mình nướng mỡ hành nha mình nướng mỡ hành thì nó thơm lắm á ăn thơm quá ngon luôn cái con cà bá lửa nằm trong này nè nước nó ngọt dễ sợ luôn ăn hột vịt lộn này á, thường đó là mình ăn buổi sáng đó, ờ, cả nhà thì ờ, rất là tốt bình thường mình ăn ờ, có khoảng một hai quả một hai quả thôi chứ mình ăn nhiều một lần đó thì nó cũng rất là khó tiêu nguyên một cái con bự luôn ừ. con này bự bự khủng hoảng luôn con này dằn mọc cánh nè đó thịt lợn chấm muối tiêu mình ăn hột thịt lợn này nè mình kèm thao lát rau răm thơm thơm rất là ngon luôn thịt lợn mà không có găm thì à, ăn không ngon rồi có găm để cho nó chúng ta the ăn thơm thơm làm trứng nữa con này bự à lộn này làm lẩu ăn cũng ngon lắm mà mọi người mời à, các bạn nha quá ngon mình ăn à, cỡ hai quả chén vào đây rồi bỏ vô ăn hột vịt lộn mà ăn với rau cơm nó ngon mình thử à trứng cút mà trứng cút này ăn à, ít có ngán trứng cút trứng à, cút chấm muối tiêu cốc ngon quá để thầy ăn trứng cút với thầy rất là ngon luôn còn trứng cút nữa. nè muối tiêu dạ. trứng này con bự quá trứng này con bự quá con bự nó mới ngon nãy giờ làm ờ, còn ba ba ba trứng nữa hết à nè. trứng cút luộc hôm nay là mình à, chia sẻ đến à, cả nhà là mình đi chợ nè rồi mình mua trứng vịt lợn nè trứng cút nè rồi à, lại rau găm để mình ăn sáng thì món à, hộp hộp vịt lộn này á thì thường buổi sáng á, mình ăn thì à, tốt à, buổi chiều á buổi chiều tối thì à, không nên ăn thì mình do mình cái ăn hộp vịt vô mình khó tiêu á nhất là bằng ban đêm buổi chiều tối mình ăn vô là không khó tiêu lắm mình ăn buổi sáng vậy chứ không sao ra sáng nay á, mình đi chợ xong rồi mình mua cái ăn nữa không cái à, học vịt này về để à, mình luộc để mình lọc cho cũng lâu rồi mình không có ăn cái món à, học vịt học vịt lợn này ăn với rau găm vậy là video mình chia sẻ đến cả nhà đến đây là hết nha đây, chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại à, cả nhà video tiếp theo nha